và đây là lô đất nha đây mình sẽ ờ, review chỗ này cho cả nhà thấy đây ở phía đây là có cái ờ, cột mốc này đó cả nhà thấy đây là cột mốc rồi đi thẳng qua đây à, đi thẳng qua bên này nha cả nhà đó, đi thẳng qua đây thì nó sẽ có cột mốc chỗ này cái chỗ mà người ta trồng trồng trồng lưới này tay chân lưới người ta trồng này trồng cây trồng quả này đó, là ngang là 6 mét dài là 22 mét tổng là 132 m thổ cư 100% giá bán là 1 tỷ 300 1 tỷ 300 triệu nha thì à, diện tích cũng khá là đẹp và xây nhà cũng à, nếu mà chúng ta xây nhà thì à, một căn nhà thiết kế theo à, à với diện tích như thế này thì à, thường là mình thấy rất là đẹp nhưng mà có một điều thì à, à, mình thấy ở đây nó có một cái cống à, cái này mình review luôn chứ mình cũng không à, à, giấu gì thì nó có một cái cống này đó, thì có cái cống này ở phía trước nhà thì à, do có bị cái cống này á cho nên nó là giá nó so với thị trường giá rất là rẻ rẻ hơn thị trường rất là nhiều nếu mà chúng ta mua ở thì cũng được à, khi chúng ta ở thì chúng ta có thể là xử lý ha, xử lý cái cống này chúng ta lấy cái gì đó chúng ta che lại à, còn nếu như mà đầu tư á thì à, tùy theo à, góc nhìn của mỗi người tùy theo góc góc nhìn nha ví dụ như mình thì à, đầu tư nó rẻ hơn một xíu à, thì chúng ta có thể là Ờ, chọn lô này và mình sau này mình bán ra cho những khách hàng có nhu cầu ở thực còn nếu như mà mình à, ờ, xác định mình à, mua những cái vị trí mà nó tránh cái cái cái, cái hố ờ, hố ga hay là hố nước mưa như thế này thì chúng ta sẽ tìm lô khác thì lô này sẽ là 6 nhân cho 22 m à, thì à, ở đây thì à, chú cũng à, bán và thu tiền à, vừa liền nha cả nhà chú bán và thu tiền vừa liền à, không có hỗ trợ với ba bên còn nếu muốn vay thì chúng ta có thể sau khi ký công chứng rồi chúng ta sẽ lấy lấy sổ vườn chúng ta vay à, lô, cái lô, lô lô đất này thì nó sẽ đối diện với uh, siêu thị dừa con phía bên uh, tay phải này của mình này hướng này cắt một con đường nha cắt một con đường đi theo con đường này này đây chúng ta thấy này đó chúng ta sẽ đi theo con đường này thì chúng ta sẽ ra ngay siêu thị uh, dừa con và chúng ta nếu mà chúng ta đi theo ờ, theo đường này chúng ta thì đi, đi theo con đường này là con đường ờ, ở như chỗ xe của mình ngay chỗ mà con đường ngoài ra cái ờ, công viên á thì chúng ta sẽ ra trường mầm non thiên thần còn nếu chúng ta đi theo hướng này hướng tây phá này của mình à, như cái nhà thái ở phía bên kia này khu công nghiệp á thì chúng ta sẽ ra khu công nghiệp đồng xoài 2 chúng ta sẽ ra khu công nghiệp đồng xoài 2 nha với uh, giá bán cũng như giá thị trường ở khu vực này thì sẽ dao động từ tầm khoảng là 1 tỷ 3 à, đến 1 tỷ 4 hoặc là 1 tỷ 50 à, 1 à, tỷ rưỡi á tùy theo vị trí nha lô gốc thì khoảng 1 tỷ 7 hoặc là 1 tỷ 8 tùy theo vị trí nữa à, điều đặc biệt thì à, điều đặc biệt ở trong dự án này á trong khu đô thị Dụ Gôn là rất là gần với thành phố Đồng Xoài và rất là gần với những cái tiện ích ví dụ như là bệnh viện Đồng Xoài rồi công viên à, rồi ngân hàng siêu thị ở đây có rất nhiều siêu thị như siêu thị ở Cấm Bắc tại thành phố Đồng Xoài siêu thị Dừa Gon quán cà phê cũng như là quán nhậu ở đây còn khá là nhiều ở ờ, trong những cái video mà mình làm về khu đô thị cũng như là khu ờ, cũng như là dự án Dừa Gon này thì mình sẽ review ở vị trí cũng như là cái con đường đi à, vào những cuối video hoặc là đầu video thì cả nhà nhớ là xem hết cái video của mình để mà theo dõi rồi nếu như mà cả nhà muốn biết thêm chi tiết về cái lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh mình à, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ